Chiều nay tại Hà Nội đã diễn ra lễ công bố chứng nhận hợp tác phát triển sản phẩm giữa tập đoàn Tân Á Đại Thành và tập đoàn Dow Water and Process Solution Hoa Kỳ. Mục đích của việc hợp tác là phát triển các dòng sản phẩm máy lọc nước RO cao cấp có công nghệ lọc nước tối ưu theo từng nguồn nước, giúp mang đến nguồn nước sạch, an toàn theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Trong buổi lễ này, hai tập đoàn đã công bố mẫu tem chống hàng giả gắn trên màng lọc và bao bì đựng màng lọc RO.